anh nhìn lại bản thân mình đi quần áo thì rách dưới đầu tóc thì bù xù lại còn chạy xe ôm một thằng xe ôm như anh không đủ tư cách để nói chuyện với tôi à không tôi phải tránh xa anh một chút không mọi người lại bảo chúng ta quen nhau tôi ngại lắm tôi làm xe ôm thì sao tôi làm bằng chính sức lao động của mình không xin xỏ ai cả thật buồn vì trước đây yêu cô tôi không ngờ cô là một người như thế Nhớ lòng ta từ từ đêm thương trắng